đi qua nhật này nọ kia bạn thấy nhật nổi tiếng gì không biết gì á thư ký cầm bàn tự nhiên nó gọi làm bàn à. À, à, à thấy chưa thấy chưa thí dụ mình đi qua nước nào đó thì mình phải có tiền của nước đó chứ mình mới xài được má tiền nhiều nước quá giờ biết nhật đâu trời chút lửa mấy đọc tiêu rồi má nhớ tiền nhật anh còn nhiều lắm sao giờ toàn tiền đô không vậy đô đô la hồng kông đô úc tụi lơ vậy có khi nào để nhà với đứa nhỏ lấy xài nó, nó xích nhiều không trời thiệt nó, nó không biết tiền là gì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 có hai liều luồn cái dư luận trái chiều Một bên đó thì kêu anh Duy chỉ cho em có kiến thức này nọ kia Bên kia nó chỉ cho tao làm cò đừng cái chỉ nha mày Rồi giờ sao nên thôi tạm gác chủ đề bất động sản hôm nay qua chủ đề du lịch wow. này hộ chiếu quyền lực nha hộ chiếu quyền lực chúng ta muốn đi du lịch thì chúng ta phải có cái hộ chiếu có hộ chiếu mới đi được nha các bạn hộ chiếu nó giống như là chứng minh nhân dân vậy đó giống như là căn cước công dân thì ngày hôm nay Di Nguyễn sẽ đề cập chủ đề là chúng ta đi du lịch Nhật Bản du lịch Nhật Bản đó tại sao chúng ta phải đi du lịch Nhật Bản và cái cách xin visa đi du lịch Nhật Bản là gì tại sao đi du lịch nhật bản tại nhật bản đẳng cấp wow. nhật bản nó giàu nhật bản g 7 wow. đó là những cái điểm mà chúng ta cần du lịch nhật bản thêm cái nữa nhật bản lao động của việt nam nó nhiều nữa là gì xuất khẩu lao động nhật bản một tháng kiếm được nha à, không biết kiếm nhiều nữa mà không thấy nhỏ kia nó xuất khẩu lao động nhật bản nó về nó gửi cho nhà nó đâu một tháng 30 triệu á wow. đi đâu mấy năm ba năm bốn năm năm như vậy giờ xây được nhà rồi thầy nói về Nhật Bản Việt Nam á chứ Nhật Bản á, ân quán tình thù nhiều lắm mấy bạn giờ hỏi một câu này Nhật Bản có quýnh Việt Nam không có có hồi thế chiến thứ hai Nhật Bản quýnh nguyên cái châu Á luôn trong đó có Việt Nam có quốc Việt Nam luôn có gây ra nạn đói 2 triệu người luôn khổ lắm mấy bạn đó là thời chiến tranh đó, vậy thì sau này Nhật Bản có giúp Việt Nam không cũng có luôn giờ Nhật Bản đầu tư về Việt Nam khá nhiều hỗ trợ Việt Nam rất là nhiều trong những cái vấn đề khác của xã hội của kinh tế nó bởi vì giữa Việt Nam với Nhật Bản là ân oán tình thù mà sao chiến tranh đã qua đi rồi khép lại quá khứ hướng tới tương lai hòa bình hợp tác phát triển ABC thì bây giờ cái nền kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản có được những cái sợi dây kháng khích đúng không mình có được những quyền lợi Nhật Bản nói chung Nhật Bản giờ chơi cũng tương đối rất đẹp với chúng ta mà hôm nay có một sự cố cũng tương đối nó hot hot vụ xong đúng á nó thì bạn có thể tìm hiểu ờ, báo chí này nọ nó phản ánh vấn đề về ờ, sông đuống nó bị gì đó ờ, nó bị ô nhiễm đó thì giờ phái đoàn Nhật Bản hay công ty Nhật Bản gì đó công nghệ nano nano gì đó không biết nữa để làm sạch sông đuống nhưng mà tới lui xuôi người trời chưa sạch đó để mình dẫn thêm một số chuyện của Nhật Bản cho các bạn hiểu nhưng mà đó là những lý do mà chúng ta chưa xác định được có đi Nhật hay không đi Nhật nhiều nước quá xong đi đi mà phải đi Nhật nói thật sự với bạn như nói một câu vậy nè các bạn đi du lịch nó phải có yếu tố thương mại cái đó là quan điểm của duy nha nhưng mấy thằng bali ba lũng này nọ thật sự với bạn nó thật sự mà nói tận đáy lòng luôn mấy thằng đông nam á có gì để đi hết á không có gì để đi mặc dù đi đông nam á là cận hộ chiếu đi được rồi ngay cả singapore vậy thì tại sao mình phải đi đông nam á cái nào nó nhỏ thôi nha đừng kể tùm lum nha ông nội này nói chung là anh em mình tâm sự thôi cuộc đời ai chả có gái đúng không ai chả có bồ đúng không thì bây giờ mình dẫn bồ đi đông nam á cho nó rẻ đỡ tốn tiền nó có hộ chiếu đi được à đông nam á chỉ cần hộ chiếu là đi còn những nước khác phải cần có visa để đi đúng không thí dụ như anh Duy Nguyễn xin visa cho mình nó dễ nhưng mà đào của anh Duy Nguyễn này nội xin visa nó hơi khó mà đâu phải ai xin cũng được đúng không thí dụ như đào đâu quen ở đâu um, ở ờ, thanh hóa nghệ an hay là gì gì đó rồi thủ tục visa nó khó khăn lắm đó nên á khi du lịch đó tùy vào cái điều kiện chúng ta thì chúng ta chọn du lịch ở cái chỗ nào còn cảnh ở đâu cũng đẹp hết bạn nếu mà nói du lịch vì cảnh đẹp á thì thật sự thấy nước nào cũng đẹp hết nước nào xấu đâu không nước nào xấu hết á đó. đó nhưng mà đối tượng người xem của duy nguyễn là đối tượng tuổi trẻ đúng không đối tượng tuổi trẻ đối tượng à, nói chung nó cũng thành công có tập gym có mà tập gym mà càng phải đi du lịch nữa để chi để khoe body việt nam à, tao việt nam nè tao tuổi trẻ nè tưởng ngon chưa ủa nhìn nó tưởng đâu mình là gì Hàn Quốc Nhìn nó tưởng là mình oppa, oppa Rồi đâu coi ra đường tưởng như Việt Kiều không bạn Nó Việt Kiều, Việt Kiều chắc ngon bằng tôi nha Đó, nhìn ủa mày Hàn Quốc hả? Trời đất ơi Di đi qua Ý cái nó tưởng đâu Di Korea không bạn Nói ai you Korea Nói no Korea Nói ai Việt Nam Mỹ Đó Ghê chưa ghê chưa Nó tưởng là mình Korea không à? Tại sao nó tưởng mình Korea Vậy là khi mà cái vị thế của Việt Nam mình đó đi ra nước người ta đó nó luôn đánh giá mình thua career má nhìn mình nó nói chắc này nhìn ngon vậy chắc career rồi ức chế bạn quê bạn tự ái chứ bộ thì à, bây giờ mình nói qua cái hộ chiếu của việt nam mỗi công dân việt nam đều có thể xin được cái hộ chiếu này ở địa phương các bạn cục xuất nhập cảnh phải không ta ở dưới sài gòn nó khác nói chung dưới quê bạn bạn tỉnh nào về dưới xin hộ chiếu đi có được cái hộ chiếu giống như chứng minh nhân vậy đó cẩm này đi ra đường mất xin lại không mất chứng minh nhân ok thật là đáng buồn cái hộ chiếu chúng ta là vị trí cũng khá thấp đó này cái hộ chiếu chúng ta là vị trí khá thấp là do có những cái vấn đề mà càng nói càng thêm buồn thôi khỏi nói đi đó nên cái hộ chiếu Việt Nam này khi đi xin visa nó hơi bị khó nó hơi bị khó và khi chúng ta cầm cái hộ chiếu này đi ra nước ngoài đó cái vị thế chúng ta cũng hơi bị yếu nữa vậy thì á mình làm sao á mình đi ra nước ngoài mình cái cái cách mình cư xử mình hành động sau đó để cho mình đừng có làm nhục quốc thể Việt Nam cái điều đó quan trọng nhất của Duy muốn nói với các bạn từ lời ăn tiếng nói từ ngôn phong từ cử chỉ từ điệu bộ và cách xài tiền nữa vậy thì tại sao trong tất cả các nước đi du lịch mà Duy cũng làm video Duy làm Thái Lan Mã Lai xin đồ Duy đâu làm đâu Indo Duy đâu làm đâu Philippines đâu làm đâu là Campuchia đâu làm đúng không làm Thái Lan tại Thái Lan nó gần như Việt Nam thì giữa Thái Lan và Việt Nam mang tính chất cạc nghĩa khá cao nên nó duy làm về thái lan và giờ duy làm về nhật nhật hoặc hàn cũng được nhưng mà duy thích nhật ha nó là quan điểm cá nhân nha các bạn thích hàng thì thì thì đừng đừng có đam duy nha duy thích nhật ha Nhật là đối với Duy là một nước G7 Là một cái xã hội văn minh tiến bộ Mà là cái xã hội sạch sẽ, đẹp đẽ Đó, một cái xã hội Nhật Là một cái xã hội kiểu mẫu Mà Duy thấy Việt Nam mình Nên nhìn theo cái hướng đó để phát triển Thật sự khi mà bạn qua Nhật rồi đó Cái cái cái cảm xúc bạn đến Nhật làm mình nhìn mình mình khó chê nó cái gì lắm bạn khó chê lắm thật sự đó nó không phải cuồng nhật nha không phải cuồng nhật nha các bạn cái này là sự thật à, không có cuồng nhật gì cả duy không có cuồng nào duy kia cuồng việt nam thôi nhưng mà tánh duy đã khách quan người ta mạnh cái điểm nào mình phải thừa nhận chứ không có chơi mà đi qua nước người ta cầm cái máy quay vô bãi rác quay à mày có rác nè cái đó không chơi được các bạn cái đó chơi cái đó là không có quân tử nha cái đó là duy đánh giá chơi vậy không quân tử đi qua nhật chắc chắn phải có visa phải có visa vậy thì cách xin visa nhật như thế nào dễ lắm bạn dịch vụ là ai rảnh đâu là ồ bây giờ bạn hỏi xin visa visa nhật làm sao thôi bỏ 5 triệu đi cho dịch vụ nó làm đi ông nội mày không có 5 triệu nữa mày đâu đi du lịch đúng không hợp lý không ok thì dịch vụ làm sao kệ mũ nó nha nhưng mà cái điều kiện mình để xin visa nhật dễ lắm bạn đi tour hay bạn đi tự túc thí dụ bạn đi cái gì á chăng nữa nhưng mà cái visa Nhật nó quan trọng nhất là bạn phải có tiền điều kiện căn bản bỏ vô 200 triệu ở sổ tiết kiệm cầm sổ tiết kiệm đó đưa cho dịch vụ nó làm ra cái visa mấy cái tem ở trên đầu nó là ở chỗ mà đi tới nước người ta ngày nào giờ nào nó ghi lại đó nha các bạn vậy thì cái visa nó khác hộ chiếu chỗ nào các bạn thường hay nhầm lẫn cái khái niệm đúng không cái hộ chiếu là cái chứng từ cái giấy tờ do cái quốc gia của bạn cấp còn cái visa đó là cái giấy thông hành do quốc gia bạn đến cấp đến đó đến cấp thì à, cầm cái hộ chiếu này đi đông nam á được thôi nha đang đi đông nam á thôi đi nước khác phải xin visa còn visa khó hay dễ là tùy nước mà nhật là một trong những nước visa tương đối khó tương đối thôi medium thôi medium thôi trung quốc dễ ha. bởi vậy bạn thấy đi tu tàu ta đi nhiều lắm đi tu nhật nó tự nhiên nó gãy đạn hết rồi biết sao gãy đạn không phải có chứng minh tiết kiệm đi chứng minh tiết kiệm đây chi vậy chứng tỏ là mình không có cùi gì á mình đi qua nước người ta mà cùi quá nó không cho đi bạn ơi đi qua nước người ta phá này nọ rồi trốn ở lại lao động chui rồi tùm bậy bạ sinh ra tệ nạn rồi mốt đuổi về mệt lắm nó làm vậy đó nha muốn coi tiền nhật không thì mình đi qua nhật phải có tiền nhật chứ không có tiền nhật sao đi ba ê chỉ cách đổi tiền không chỉ cho này bí mật nha muốn coi tiền nhật chút cho coi thì mình đi qua nước người ta phải chuẩn bị tiền chuẩn bị thẻ visa cái thẻ visa chứ không phải cái giấy visa nó khác cái giấy visa là cái này nè còn cái thẻ visa là cái thẻ mà có tiền trong đó đi qua ngoại bệnh nước ngoài quẹt để xài thì à, khi mà các bạn đi qua nhật á bay 7 tiếng 7 tiếng 6 tiếng ta nói chung cũng cỡ đó đó các bạn đi nhật á vào cái thời điểm này là không không có đúng mà các bạn phải đi vào thời điểm mùa mùa qua xuân xíu nó cái mùa hoa anh đào á trời đất ơi lúc đó là tôi vừa tôi tôi tôi, tôi lịch nhật nó hot lắm bạn nó kêu là hoa sakura thì nước Nhật là một đất nước ngày xưa đó nó khá là khép kín mà nó chưa được quýnh lộn mà nó cởi mở thôi chứ còn trong giao thương này nó nó khá khép kín nó khép kín tới nỗi mà mà lúc đó là phương tây cầm súng tới đứng trước cái cản nhà nó bắn em mày mở cửa ra buôn bán không mày không buôn bán bố bắn đó lúc đó là nhật nó mới chịu mở cửa đó. và cái con người của nhật á dân trí rất là cao ý thức rất là cao xã hội nhật rất là văn minh ấy wow. nói một câu gì nè đi qua nhật không che được cái gì hết trơn trời đó anh tìm một cái để anh chê mà không có chỉ có một cái chê là ăn hải sản của nó bữa đó gì ăn trúng cua nào là nó làm ngắt à. ăn ngon thì có đó là chắc tại bên bển nó ăn vậy chứ còn nhật khi mà em đi qua bên nước đó đầu tiên ấn tượng xuống sân bay nhà nó nó rất là gọi là nó văn minh nó lịch sự nè cỡ như mấy thằng thái lan cốc ké singapore đi ngủ ăn singapore đi vô gặp hải quan chầm dần nhìn mặt ghét nhưng mà qua nhật cái trời đất ơi hải quan của nhật an ninh của nhật rất là lai rất là dễ thương có người hướng dẫn luôn nhập cảnh là phải điền tờ giấy nhập cảnh vô mình có mang thuốc mang than gì không chứ trời nhập kịch điền kịch, vô ông phát một tới gặp hải quan trời đất ơi nói chuyện rất là friendly mấy em dễ thương lắm mình ấn tượng rồi ta qua mình ta còn tầm chào mình nữa wow. trời đất ơi đi đi đi đi đi đi sân bay mà nhập cảnh vô nước người ta hiếm bằng nào chào lắm nha không có chào đâu ba mặt nó lạnh như tiền nhìn kinh lắm nhưng mà này chào một cái vui vẻ lắm đi qua bên tới bển á mình thấy người già người già người ta lao động rất là nhiều mà bởi vì người nhật người ta khỏe mà sống dài lắm sống bao dài luôn á chứ không ăn như mấy ông già nhà mình tối ngày sáng rồi ra quýnh cờ tối vô không thể diêm còn tập nữa đừng nói thật sự luôn á ăn mà nhậu hoài nhật thì nó cũng nhậu thôi nhưng mà nhậu nó nhậu văn minh hơn mình nó vô nó nhậu nó uống hai ba ly cọc cọc cọc rồi nó về thôi à. chứ không có nhậu mà kiểu say xỉn này nọ kia đây làm video này có nào bị chúng ghét này tự nhiên giống nó tao cuồng nhật quá ta ai hả anh anh anh hứa luôn á anh không có cuồng nhật anh có sao đó vậy à mà cái xã hội việt nam mình á 100 năm sau biết bằng nhật bây giờ chưa nữa nói thiệt luôn mình bằng nó không phải là mình bằng cái building không phải bằng cái nhà cái cửa mà mình bằng nó về mức sống mình bằng nó về dân trí đó nhật có là số 1 châu á rồi em kiếm rồi g 7 đi con nào đâu con nhật châu á thôi nó số 1 châu á nó về gdp của nó gdp của nó hơn 4 ngàn tỷ hơn 4 ngàn tỷ thằng hàn quốc có ngàn rưỡi tỷ thôi đó Hàn Quốc nó chịu ảnh hưởng của Nhật rất là nhiều Nhật là đại ca châu Á đó. Nhật mức sống rất cao một cái thành phố Tokyo của Nhật nó nó 30 triệu dân ghê chưa mà nó sạch tồi nó có sạch sạch kinh khủng sạch luôn á nó sạch lắm đi qua bên nó nó chỉ có một cái là dây điện trên trời có thôi cái đó nó thiệt vô trong mấy cái hẻm dây điện trên trời có còn đường phố của nó này nọ nó sạch mà con người nó đi như nè không thèm nhìn mày luôn tao đi công chuyện đó xong rồi đi gì tự nhiên né được bạn con kia đi ngược chiều né được luôn wow hay lắm vậy hỏi nhật có, có kẹt xe không cũng có nhưng mà không có không có nghiêm trọng tại sao chúng ta nên đi nhật và tại sao chúng ta cái cách xin visa nhật như thế nào à. nên đi nhật tại vì nhật nó đẳng cấp mà nó đi được nó dễ đi nhật dễ đi hơn châu âu nha các bạn các bạn đi được châu âu là các bạn vip rồi wow. bạn đi được châu âu là các bạn vip rồi đi nhật là cũng khá khá vip rồi đó bây giờ mình đi một cái quốc gia nào nó phải giá trị thương mại nó làm cho cái bát mo mình nó mạnh lên nè mới nói bạn gì đúng không bát mo việt nam với xèo à giờ bạn đi mấy nước trong đông nam á thế giới nó coi như bạn không đi vậy đó thiệt thì bạn cần ví dụ như bạn muốn cái bát bo của bạn mạnh lên thì bạn cần phải đi những nước vậy nó mới mạnh được tại vì sao nó suy nghĩ rằng a à, nhật đã cho mày vô rồi đó thì tao sẽ cho mày vô hiểu không cái cái visa bạn đi nhật đó là để làm chi cái điều kiện để sau này bạn đi châu âu chứ nếu mà cái trường hợp bạn chưa đi nhật mà bạn đi châu âu khả năng rất visa cao lắm mà sau cái vụ mà xe container nữa tôi nói thiệt các bạn sau container mà trong đường đi vô châu âu nó nó mù mờ luôn có tiền cho chắc đi được thật sự bạn nên nhớ đồng tiền chứ là điều kiện cần không phải là điều kiện đủ bạn bạn bạn đi xin phỏng vấn bằng cầm việc bằng cầm đồng tiền cho bạn chọi mặt nó bằng rất chưa thường tiền đâu mày có tiền đâu mà tiền mà trúng số mà tiền mà trúng số thì mày cũng bắp thôi nó nói gì đó thứ cái mức điểm của người ta là nó thể hiện không phải là nằm ở đồng tiền không mà nó nằm ở cái cách con người ta sống như thế nào trong xã hội mày làm mày thuộc tầng lớp nào mày làm nghề gì tri thức của mày nhiêu đó mày đi những đâu ví dụ như cái cái visa này cái cái hộ, hộ chiếu này của tôi nè ví dụ mà tôi đi qua singapore tôi ăn trộm một cái một đi là khỏi đi đâu hết đúng không tự nhiên mày đi singapore mày ăn trộm xin visa nhật rất chắc luôn nó đưa lên máy quét cái nó thấy ăn gì quỷ ăn trộm bên singapore thôi về đi con không có cửa vô thằng nhật ngày xưa vô rất khó nhưng mà bây giờ vô dễ hơn tại sao tại vì giờ nó nghèo rồi nghèo rồi nó nghèo là nghèo so với nó ngày xưa thôi nha chứ không phải nó nghèo so với việt nam nha ông nội đó ngày xưa nhật nó rất chảnh nó không bao giờ nó phát triển du lịch đâu bạn không bao giờ never còn bây giờ á kinh tế xuống một xíu rồi phá sản sáp toshiba này nọ rụng nụ rồi nên giờ thôi du lịch kiếm thêm cái du lịch của nhật bản đó, nó giúp giải quyết được cho cái lượng lao động cho cái lượng lao động ờ, người già đó ta về hưu á kiếm thêm em đúng không kiếm thêm trời đất ơi người già nhật ta làm bảo vệ đi ờ, rửa xe này nói mấy cái nghề đó nó nhiều lắm coi trong mấy cái trại dâu này nó nhiều lắm nên bây giờ là cái visa nhật tương đó là dễ xin miễn là các bạn đừng có tiền án tiền sự này nọ có tiền đó thì bạn đi theo tour đi theo tour dễ đi nha đi cá nhân khó hơn à tại sao đi theo tour dễ hả tại đi theo tour có cái tour bảo kê có cái tour bảo kê hiểu không đó là kêu là visa đòn còn mà đi cá nhân à mày đi cá nhân mày trốn bển mày lao động chui phải không trời nó nhìn bạn là nó nghi nghi liền tội nó khôn lắm bạn ơi nhìn bạn là thấy ăn này nguy cơ là qua bên đó mẹ đua đầu lao động chui là cái chắc đúng không thế giới này nó ghét nhất là phạm pháp mà nó ghét nhất người nước ngoài phạm pháp với bản thân người việt nam mình vậy thôi đúng không mình thấy người nước ngoài vô việt nam mình chơi mà phạm, phạm pháp là mình thấy nóng máu rồi đó giống như mấy anh trung quốc qua việt nam quýnh bài này nọ rồi ma túy này nọ kia là thấy ứa gan rồi đúng không thì nước ngoài nó cũng vậy thôi à mình đi qua nước người ta mà làm cái điều phạm pháp thì không ai quan quan welcome hết đó mình đi qua nước người ta thì phải nhìn nhận tích cực cho nước người ta mình xài tiền cho nước người ta có mấy thằng nó đi qua nước người ta chỉ mấy quay đi kiếm phốt bóc không à mấy thằng đó vô mấy thằng đó mà mai mốt mà nhiều khi nhật nó khó lên nó siết visa một cái là bạn khỏi đi nó thiệt mà nghiêm túc luôn các bạn không có giỡn đâu những cái vấn đề ngoại giao những vấn đề mình đi ra nước ngoài là mình đại diện cho người việt nam nó cách sống mình phải chấp. đó mình sống phải đàng hoàng để người ta welcome mình để người ta không có kỳ thị việt nam wow. khi mà bạn đặt chân nước ngoài hả đi ăn buffet nó ghi tờ giấy tiếng việt to như cái nồi vậy nè ăn nhiều lấy nhiều ăn không hết tao phạt ủa sao nó không ghi tiếng anh nó ghi tiếng việt ta hiểu nó nói gì không ý nói mày ngu á ý nói mày không biết tiếng anh á ý mày nói mày qua mày nước người ta mày ăn mày bốc như quỷ vậy đó nó ghi tiếng việt luôn xong rồi thêm hàng khuyến mãi tiếng tàu nữa ủa ông nội tàu có y như ông nội việt nam vậy đi qua nước người ta phá không à xì sao xì sao xì sao ồn thấy một nội luôn à sao sao sao sao, sao? trời đất ơi mã thiệt các em á bữa nào tụi em đi thái lan thử đi đi ăn buffet đi ăn buffet buổi trưa mày phải chọn cách nha một đi sớm hai đi trễ đi chung với tàu mệt lắm nó đông quá ông ơi ví dụ như à, bạn đi theo đoàn đi đoàn mình chừng hai chục người tàu bèo nhất phải hai trăm người vô nó nói là khỏi nghèo luôn đơn giản thôi dân số tàu gấp gấp nhiêu gấp 14 lần dân số việt nam đúng không đúng chưa thì một một người việt nam du lịch bằng 14 người tàu du lịch là bình thường nên nó tàu tràn khắp thế giới luôn đó nhưng mà ví dụ như bạn đi cái nước càng sang á thì gặp tàu nó cũng sang theo bạn đi cái nước cùi bạn gặp tàu cùi bởi vậy á cả thế giới lại sợ trung quốc sợ lắm nhiều nước nó mở cửa ra đúng không xong rồi khách du lịch qua tràn qua phá rồi lưng nè xả rác rồi tệ ăn rồi, rồi, rồi, rồi tệ nạn này nọ tua không đồng rồi nó nhức nhói cái đầu lắm nhức nhói lắm nên bạn đi, đi qua nhật mà sẽ đỡ còn các các bạn đi lịch rẻ tiền mấy chỗ châu Á này, mấy Đông Nam Á này mấy Thái Lan đồ Thái Lan mà Mã Lai rồi uh, Philippines đồ Bali đồ thôi thôi thôi thôi nó cũng chả rẻ được bao nhiêu giờ Nhật đó tôi Nhật rẻ đó bạn 60 triệu một tour 60 triệu một tour nhưng mà tôi khuyên bạn nè lần đầu tiên mà đi nước qua nước người ta nếu mà không vì mục đích kinh doanh thì bạn nên đi theo tour nó an toàn cho bạn nó an toàn á chứ nói nói chứ nước nào nó mặt trái của nó nha đi qua nhật này nọ kia bạn thấy nhật nổi tiếng gì không biết gì á thư ký cầm bàn tự nhiên nó ngồi làm bàn à, thấy chưa thấy chưa nổi tiếng đó lắm rồi xong rồi biết nhật không mafia cũng hơi bị ác chứ mà giỡn đâu giờ mafia nhật đâu ra nói cho nghe luôn nè nhớ hồi xưa thờ lãnh chúa không thờ lãnh chúa này nọ tùm lum la đó giờ hết thời đó thì hậu vệ của thời đó là mafia wow chỉ bình thường thôi nên cái vấn đề an ninh là một trong vấn đề quan trọng khi mình đi qua nước người ta mà mình cảm thấy thứ nhất mình không bà con bển thứ hai là mình chỉ là mục đích là mình đi để mình mình tham quan ngắm cảnh đi tour đi tour là hợp lý tại vì đi tour người ta dẫn bạn đến những cái nọ nơi mà nó là trọng điểm những cái nơi mà nó là là là là, là du lịch còn người ta lo cho bạn an ninh security các kiểu lỡ bạn có bị bắt hiếp dâm đó người ta cứu bạn được tất nhiên nước nào cũng có những cái vấn đề của nước đó cái diện phố đèn đỏ của nhật không phải là mặt trái của nhật mà nó là nhật nha các bạn cái vấn đề đó gì sẽ phân tích sau trong những video khác còn video ngày hôm nay là gì quảng cáo cho tour tour nhật không biết nó đã tiền nó hứa là nó gì ờ, quảng cáo nó tốt tôi em đi đúng không <laughs> tết bán ế <laughs> một cái sợi nhật nó y như châu âu không khác gì thậm chí nó có những nét còn hơn châu âu nữa thí dụ bạn ờ, bạn hoàng ý đi ý sao bằng nhật ý không bao giờ bằng nhật được nó hơn được nhật chỗ là nó có võ đài giác đấu nha đó nó có được mấy cái đó nó có mấy được cái cổng có được Vatican có được những nhà thờ khủng này nọ thì cái đó hơn hơn Nhật nhưng mà về xã hội Ý thì giờ nó thua Nhật rồi Nhật nó sạch nó nhanh xã hội nó công nghiệp qua bên đó là mình cảm thấy mình lẻ loi lắm mà Nhật nó rất là tự tôn dân tộc nó nha nó không bao giờ nó xài tiếng Anh đâu Ủa, đi vô sân bay kiếm tiếng Anh cũng có nhưng hơi ít đó nó xài tiếng Nhật không à vậy thì sao dễ thôi trời cơ đi phải cố gắng download cái app Google dịch về ba cái ốc vùi vịt nó có cái màn quét với màn chụp hình thí dụ như vô chai nước ngọt không biết nó bán khỉ gì đúng không chụp cái cạch vô cạch cái rồi xong dịch ra à biết này chai nước ngọt chứ không phải chai thuốc từ sâu đi du lịch nó kinh nghiệm nó phải vậy thôi rồi chờ chút lấy tiền nhật cho thí dụ mình đi qua nước nào đó thì mình phải có tiền của nước đó chứ mình mới xài được má là tiền nhiều nước quá giờ biết nhật đâu chờ chút lựa mấy em anh đi nhiều quá anh cứ để dành làm kỷ niệm ra anh đóng như nè mỗi lần anh đi mỹ á, cái anh để dành à, tiền đô anh đi qua nhật thì anh có yên anh đi qua thái anh có bạc nó rồi anh đi qua singapore anh có đô singapore anh đi qua malai anh có à, tiền malai thông đóng này coi tiền nhật đây nhật đây phải không ta ừ đúng rồi có tiếng nhật nè giờ thì à, à, thôi kệ mẹ nó đi bây giờ nhật á thí dụ như tụi em muốn đi á mà tụi em muốn đổi tiền nhật á có nhiều cách đổi lắm nhưng mà cách, cách những cái cách phạm pháp đừng đổi nha tại vì tiền tệ á nó chịu sự quản lý của nhà nước rất là nghiêm ngặt mà tụi em phạm pháp một cái là tụi em mất 90 triệu nha đó, nghe vụ đổi trăm đô mất 90 triệu chưa trăm đô tờ này nè đổi ra được có hai triệu ba bị phạt 90 triệu luôn đó nên thôi tiền bạc là phải đổi cho đúng luật anh Di Nguyễn sẽ chỉ tụi em cách đổi đúng luật tụi em đi du lịch đúng không thì bây giờ là tụi em có passport và tụi em sẽ có visa có visa có visa này mới đi được chứ không có visa này sao đi được mà có visa này chưa chắc đổi được đúng không tại vì mày có visa thôi mày có đi đâu mày làm mày đổi thì mày có visa này mày phải có thêm cái vé máy bay nữa đó còn nếu trong trường hợp đi tour thì các em phải có thêm cái giấy xác nhận là đã đặt tour rồi của công ty Việt Travel hoặc là Sài Gòn Tourist nó ký nha xong rồi cầm cái cái visa này với cầm cái uh, ờ, vé máy bay hoặc là cái xác nhận tour đó để đi tới ngân hàng đổi một thằng được năm ngàn đô đổi năm ngàn đô la nha quy ra tiền tiền tiền nhật nhiêu đó không biết tức là em được mang cái lượng tiền mặt 5.000 đô la nó nói thôi chứ còn ờ, khi mà đi ngang ờ, sân bay thấy nói xét gì đâu chắc mang được 10 ngàn đó bây giờ đó anh nghĩ thôi nha chứ không phải anh là anh kêu em mang 10 ngàn nó mang 5 ngàn rồi mày ơi cái chính mình xài thẻ xài thẻ xài 5 triệu cũng được còn tiền để chi để mua nước ngọt rồi đó ba tiền mua nước ngọt chứ qua bên mỹ nó có tiền xu ủa lộn xin lỗi bạn lộn mỹ quay đó qua bên nhật nó có tiền xu mà khi các bạn đi bên nhật á thì các bạn phải có tiền xu để bạn mua nước cái nước nó nằm tùm lum chỗ đó không có nước không có tạp quá đâu bán ba Ủa, Việt Nam này ủa sao tự nhiên đi cho hỏi kia ủa anh anh anh hơi khát nước quá sao nãy giờ không thấy bà bán hàng rong lại chào hàng ở chân nha anh ông bà bán hàng rong về Việt Nam mua mày trời đất ơi quá bển á đút tiền vô cái này là ngàn yên đút vô nó thối bạc à, máy nó khôn lắm duy đánh giá là cái máy của nhật nó tốt hơn châu âu luôn đi mua gì đi mua nước bên nhật gì sợ gì mua châu âu vì nó ăn hết hai hai euro luôn nó hết hàng gì đó không trả tiền mà láo thiệt chứ ở bên nhật á thích cái máy của nó phải kể chia sẻ mà được cái máy như cái tủ lạnh vậy đó nó để từng cây từng cây từng cây từng cây từng cây này nước nước nước aquavina cái này là lean body cái này là là là là là, là olive đúng không cái này nữa là bánh protein đó xong để giá dưới cái mình nhấn vô giá cái kịch cái mà với điều kiện phải bỏ tiền vô nha nó bỏ tiền vô bỏ tiền cái đọc vô rồi xong chạy tiền chạy vô nó nó quét nó biết tiền nhiều nhấn cái kịch cái rồi nó rớt cái chai đó ra lụm uống xong thối tiền lại rất an toàn và rất tiện lợi cái cây đó nó nằm hết ở everywhere luôn bạn có xài everywhere luôn trong khách sạn cũng có đúng không trong trung tâm thương mại cũng có ngoài đường phố cũng có trong ga tàu điện ngầm cũng có wow. đó nói bên nhật là cái gì là thành phố đi bộ mà bạn đi bộ đi bạn đã lắm cái vỉa hè nó bự trời nó bự như cái đường vậy đó có những cái con đường toàn đi bộ không nha còn dân của tụi nó nó, đi cho tàu điện ngầm dưới đất á trong tàu điện ngầm mà nhìn nó như một thế giới vậy bạn nhìn nó thật sự việt nam mà chừng nào mới có nhìn biết nhìn nó đã nó nó nói chung là mình qua bên đó đó mình phải có chút xíu kiến thức để mình thích nghi rồi nó là cái vụ đổi 5 ngàn nha à, tiền nhật tao cũng còn nhiều lắm mày tiền nhật của anh giờ chắc cũng phải có trăm triệu chứ mất đâu ạ à. nè nó mà nhiều mệnh giá lắm em cái tờ lớn nhất của nó là 10 ngàn yên anh đi đâu bệnh quên giá tiền đó mày nó thật sự nha tao có nhật tao biết xài tiền luôn á anh, anh, anh nói không phải chảnh mà thật sự á cái tiền tệ nhất đầu lắm bạn bây giờ mình đi qua nước người ta mình là du khách mà mình đâu phải là cái người ở bên nước người ta đâu giống như bây giờ trong trường hợp mà anh Di đi mua hàng anh gì không biết tiền thì sao anh gì không biết tiền thì anh Di làm gì nè đọc tiêu rồi má nhớ tiền nhật anh còn nhiều lắm sao giờ toàn tiền đô không vậy đô đô la hồng kông đô úc tùa lơ vậy có khi nào để nhà với đứa nhỏ lấy sẵn nó xích gì không trời thiệt nó, không biết tiền là gì đâu tao nhớ tao tao còn tao lúc mà đi anh anh anh cất là bèo nhất là phải có 10 ngàn yên là phải mười mấy tờ á anh chỉ nhớ mang máng cái 10 ngàn yên là hai triệu mấy thôi tại vì anh thích giữ tiền mạnh giá lớn lắm ở cái tờ này coi vậy chứ ghê lắm em cái tờ này tờ euro nha ủa cái tờ này vậy chứ mà đổi ra là gần 3 triệu đó wow. ui tờ này ghê lắm á tờ tờ này thì bèo thôi tờ này có hai triệu hai triệu ba thôi mà tờ đô bự hơn wow. tờ đô bự hơn cái tờ úc cũng ghê nữa còn mấy cái tờ này đẹp đẹp chứ đẹp bèo. cái tờ này chắc được uh, chừng ờ, ba uh, mấy ngàn để tiền sinh có đủ nữa ủa ủa euro tờ tiền tiền bự là hai trăm euro luôn hả trời ủa cái tờ này trăm euro tưởng nó lớn là tờ này hai trăm euro nội mẹ ơi hai trăm euro là nhiêu năm triệu mấy luôn đi massage boy ra chắc đủ đây mấy ha thôi mệt quá không kiếm nữa bây giờ đại loại lần vậy đi thí dụ như giờ á anh đi mua hàng anh vô trong cái chỗ đó nó bán nhiều món anh mua mua mua mua mua mua mua xong anh cầm cái bao ra anh đưa đưa, đưa tới quầy cashier cashier đó cashier là quầy thu ngân xong cái nó nó đưa nó lên cái bill xong cái anh đưa nó cái bill xong nó đưa nó tiền nè mày lấy gì mày lấy đi mày lấy gì mày lấy đi xong nó ngồi nó tính lấy này lấy này lấy này chữ này thối này đó là xong các bạn hỏi ủa xanh gì không sợ nó lừa hả nhật mà lừa gì ba đâu mới Nhật mà làm như Việt Nam vậy lừa Tao nói thiệt luôn á Nhật nó không có lừa Cái con người Nhật nó danh dự nó cao lắm em Con người ta sống nó phải là danh dự Nó lừa mày làm gì Mày biết thu nhập bình quân đầu người của nó nhiêu không Gần 50 ngàn đô một người một năm Việt Nam nhiêu hai rưỡi Nghĩ sao nó lừa Không bao giờ nó lừa cái đó đâu Nên em đi qua du lịch những nước như vậy em rất là yên tâm em Em rất là yên tâm Không bao giờ mà có cái màn lừa vặt đó Em cứ đưa đi tiền đó mà tiền xu tiền sen tiền tùm lum la hết một phức tạp lắm đưa nó ăn vậy rồi đưa nè tao lấy luôn đi nhanh lẹ gọn nhẹ tự thú trước bình minh là bảo đảm giao dịch thành công mà nó còn thanh kiều mày nữa mà nó nói tiếng nhật không rồi à, nó tiếng nó, không có nói tiếng anh nha nhân viên của nó cực kỳ kém tiếng anh tại vì đối với nó tại sao phải học tiếng anh tiếng anh á đối với nhật á là chỉ là giao tiếp thôi thí dụ như cái cái cái bộ phận nào nó làm việc với người mỹ thì nó nói tiếng anh thôi còn dân của nó cốc cần nói còn có tao tiếng nhật thôi vừa dê lên trên bảng hiệu nó nhật cả đóng, nó không nhật nhật nhật không giờ nó tóm lại tiền nước nào phải xài tiền nước đó không có xài tầm bảy được bạn đừng có tưởng đồng đô la của bạn là mạnh nha đồng đô la đó nó chỉ mạnh ở nước mỹ thôi ba và nó là đồng tiền giao dịch thế giới thôi và đồng đô la được xài ở ngoài sân bay xài ở ngoài sân bay chứ cái đồng đô la đem qua nhật nó không xài nha đồng đô la đem qua không nước nào xài đó nó không xài đó bạn có đồng đô la đừng tưởng mạnh cái đồng đô la đó bạn phải tới những cái chỗ currency exchange nói tiếng anh vậy đó currency exchange tức là đổi tiền thì cái đồng đô la của bạn phải đổi qua cái tiền của nước sở tại nó mới lấy không bao giờ lấy đồng đô la mà đi mua chai nước còn trả đô la nó dứt luôn nên nhớ nhớ như vậy nhưng mà đồng đô la là đồng quốc tế thì duy đi du lịch nước ngoài duy vẫn mang theo đồng đô la ví dụ mang 5 ngàn đô cộng với 5 ngàn này là 10 ngàn wow. cất hai chỗ ví dụ vậy đi ra sân bay Dubai lấy đô la ra hù nó chơi nó chứ sân bay thì nó chơi đô la được nhưng mà đi vô nước người ta không có chơi đô la đó bởi vậy khi bạn đi du lịch bạn phải chuẩn bị tiền tiền mệnh giá tiền quốc gia của người ta để mình xài những cái giao dịch nhỏ lẻ và cái thẻ visa quan trọng nhất mà điều kiện trong cái thẻ nó phải có tiền nha ba cái thẻ nó phải có tiền đó mà khi mà bạn đi qua nước người ta bạn xài càng nhiều tiền thì cái này của bạn càng mạnh cái này của bạn càng mạnh đó đi qua thái lượm cái nhẫn chừng 200 triệu mốt qua thái nữa chắc thành khách vip luôn tại vì khi mà bạn du, du, lịch đó bạn đi qua nước người ta bạn bạn bạn trả tiền thì nó lấy cái hộ chiếu bạn nó lấy cái sổ hộ chiếu bạn cái kịch đó để nó lưu vô cái lịch sử này nọ kia mà xài được nhiêu tiền nước tao hay là abc mua cái gì gì gì gì để mình tạo được điểm cao cho mình mình có cái điểm cao rồi mình làm gì cũng dễ đó đó nên bạn khi mà đi du lịch bạn nghĩ tới nhật đi tôi khuyên thật luôn hoặc là hàn quốc nhưng mà hàn quốc chắc không bằng nhật đâu nên đi nhật đi tại vì nhật là cái cửa ngõ đi vô châu âu nó đi Nhật để mình khẳng định được cái vị thế của mình là à Nhật nó Nhật nó chơi với tao rồi đó thì châu Âu phải chơi với tao mà châu Âu chơi với tao thì Mỹ với Canada mới chơi với tao nhớ hộ chiếu của Mỹ mạnh nhất hành tinh hộ chiếu đại bàng trừ đại bàng đi bộ thôi mà đại bàng phải đi máy bay nha bà thấy cái hộ chiếu của Mỹ đó, nó nó ghê lắm bạn hình đại bàng nhìn nó rất quyền lực đi nó không cần xin visa đâu còn Việt Nam mình phải xin visa mà mình phải làm từ từ cho cái hộ chiếu mình mạnh lên bằng cách mình đi qua nhiều nước và mình đi qua nhiều nước mình phải để lại dấu ấn ở nước người ta một cách tích cực chứ không phải để dấu ấn tiêu cực qua nước người ta chết luôn nha ba à, anh khuyên các bạn thật cuộc sống các bạn trẻ thì các bạn phải xây dựng hình ảnh phải xây dựng thương hiệu đó ngày hôm nay tôi có thể cùi nhưng mà 10 năm sau tôi không thể, tôi không cùi được nữa một người đó thành công hay không thành công vip hay không vip không phải là trên tâm trong tay bạn có nhiêu tiền mà là cái hộ chiếu bạn có bao nhiêu mọc đó hộ chiếu bạn có bao nhiêu mọc cái này không không chia sẻ được bạn lộ thông tin nha nhìn xa xa thấy mọc không đó mọc đỏ đỏ đen đen xanh xanh luôn quá trời mọc luôn nữa đó mọc nè visa nè không nó visa này visa nhật nè rồi xong rồi lật tới visa châu âu nè xong rồi tới visa mỹ nè thấy không nó còn nhiêu đây trang trống đóng dấu nè còn ở dưới là nó nùi mà nùi mọc rồi thì cái hộ chiếu bạn đóng hết mọc này rồi thì bạn đổi hộ chiếu thôi nhưng mà cái hộ chiếu bạn nó sẽ lưu trữ trên thế giới tất cả những nước đi ngang nó quyền nó trách cho cái hộ chiếu bạn nó biết bạn như thế nào wow. thì cái đó nó thể hiện con người của bạn là đẳng cấp rồi đó bạn đi một đống nước là bạn giữ rồi không có gì phải ngại cả nên có tiền chưa chắc là ngon nha mà không có tiền chắc chắn là dở nói chung nó hơi trừu tượng mà hơi hắc não chút xíu thì thông qua video này cũng chia sẻ với các bạn một, một số cái kiến thức rất là thực tế đó về du lịch mà du lịch là mình phải đi những cái nước nào nó có giá trị thương mại chứ mình đừng có tốn thời gian đi trải nghiệm chi cả trải nghiệm già đi rồi đi còn bây giờ á còn trẻ lo chạy điểm chạy số con kia nó rủ anh Di đi du lịch ờ, bên ờ, Tây Tạng không vui lắm không mà đi mình đi mày ơi Con quá nhà trăm công nghìn việc, nhà bao việc đi du lịch Tây Tạng Nó Tại lớn mà đi xong được nhưng mà giờ trẻ là phải ờ, trải nghiệm trải số này nọ kia Nó mình phải đi những cái nước phát triển để mình học hỏi được nhiều cái Đó để về mình xây dựng đất nước mình và mình xây dựng gia đình mình để cho mình bắt kịp với nền văn minh của nhân loại đó là nội dung chính của video